Hello, chào mừng anh em quay trở lại với kênh à, kèo bóng Cao Tiến cũng như là kênh à, Cao Tiến so kèo. Thì à, rạng sáng ngày mai sẽ có rất nhiều trận đấu được diễn ra tại các giải đấu hàng đầu vô địch quốc gia và mình sẽ lựa đọc chọn nhận định so kèo cho anh em trận đấu giữa Espanyol và Girona được diễn ra vào rạng sáng ngày mai vào lúc 3 giờ sáng. Thì hiện tại Espanyol đang đứng ở vị trí thứ 18 bảng xếp hạng với 13 điểm có được sau 15 vòng đấu và ghi được 17 bàn thắng và để thủng lưới 23 bàn còn Riona hiện tại đang đứng ở vị trí thứ 12 và có được 17 điểm sau 15 vòng đấu, ghi được 22 bàn thắng và đẩy thủng lưới 24 bàn và xếp trên ờ, Espanyol với 6 ờ, bậc trên bảng xếp hạng và 4 điểm cách biệt. Phong độ hiện tại của ờ, Espanyol sau 10 trận gần nhất trên mỗi đấu trường thì đội bóng này có được 3 chiến thắng tại ờ, cúp nhà vua Tây Ban Nha và 5 trận hòa cùng với đó là hai thất bại trước ờ, Torino trong trận ờ, thi đấu giao hữu và một thất bại trước Villarreal tại La Liga. Còn riêng ở giải đấu La Liga 5 trận gần nhất thì Espanyol trải qua chuỗi trận không thắng với 4 trận hòa và một trận thua. Còn về Girona sau 10 trận thi đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì đội bóng này có được ờ, phong độ tương đối tốt với 5 ờ, trận thắng, 3 trận hòa và chỉ nhận 2 thất bại. Tại Liga thì ờ, Rorina đang bắt bại 4 trận gần nhất với 2 chiến thắng và 2 trận hòa. Còn về lịch sử đối đầu giữa hai đội thì 6 trận gần nhất gặp nhau tại La Liga thì lợi thế nghiêng về đội khách Girona với 4 chiến thắng và 2 thất bại trước Espanyol. Đến với đội hình dự kiến ra sân của hai đội thì Espanyol sẽ ra sân với đội hình 4-3-3 còn Rirona sẽ ra sân với đội hình 4-1-4-1. Rồi thì đến với uh, tỷ lệ kèo đội chủ nhà Espanyol chấp đội khách uh, với mức chấp là 0.25 và mức tài xỉu của trận đấu này là 2.5 với cái mã kèo này thì anh em nên vào cái mã kèo đội khách Rirona được chấp uh, ờ, 0.25 và mình dự đoán trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số là 0-1 hoặc là 1-2 dành cho Girona. À, à đây chỉ là những cái nhận định của mình trước trận đấu khi mà chưa có đội hình chính thức thôi. Nên anh em nào thấy hợp mã thì cứ vào. Còn những anh em nào mà chơi qua thầu qua cò bị ăn mắc like hay là không được vào những cái mã kèo mà anh em muốn như là kèo gốc, kèo thẻ hay là kèo rung giữa trận đấu ấy thì anh em cứ liên hệ cho mình mình sẽ hướng dẫn anh em tạo riêng một cái trang để chơi và sẽ thêm anh em vào nhóm để nhận được những cái mã kèo chuẩn hơn trước giờ 4 lần thì thông tin liên hệ mình có để dưới phần bình luận ấy và mình cũng ờ, xin kết thúc video tại đây anh em ờ, xem xong thì hãy để lại cho mình một lượt đăng ký ờ, theo dõi kênh cao tiến sâu kèo cũng như là kênh kèo bóng cao tiến và mình cũng chúc anh em trong nhóm cũng như là các anh em đang xem video sẽ hấp được nhiều mã kèo hơn trong các trận đấu sắp tới